vài cơn nắng phiêu du theo làn khói mong manh là công chúa hay nàng là tiên nữ trong tranh do cuốn mây mang theo tình ta đến mây ngàn thì anh hát cho em nghe những giai điệu ngân vang vài cơn nắng phiêu du theo làn khói mong manh là công chúa hay nàng là tiên nữ trong tranh hát cho em nghe những giai điệu ngân vang là lệ em có muốn theo anh ta về chốn phương xa về một nơi yên bình mà chỉ có đôi ta loa khẽ đồng đưa trên cành cây chốn xa xăm em có muốn theo anh ta về chốn trăm năm điệu ngân vang Mà lời em có muốn theo anh ta về chốn phương xa Về một nơi yên bình mà chỉ có đôi ta Loa cây đồng đưa trên cành cây trốn xa xăm Em có muốn theo anh ta về chốn trăm năm